ngành điện Hưng Yên trực tiếp điều hành lưới điện trong toàn tỉnh. Thế trong điều kiện mà rất khó khăn bởi vì khi tách tỉnh ra thì cán bộ nhân viên thì thiếu, cái nguồn điện thì rất thiếu. Cả tỉnh Hưng Yên chỉ có một trạm biến thế 110 kV phố cao với công suất máy là 25 MVA. Thế thì trạm 110 kV cao là quá tải rất nặng. Trong đêm giao thừa, cả ban lãnh đạo công ty đều trực ở phòng điều độ ở trên hà nội đồng chí tổng giám đốc đỗ văn lộc cũng trực tiếp chỉ huy tại cầu trên hà nội cứ nhắc thì anh lộc lại gọi phương ơi lúc với anh ngô phương là giám đốc của công ty đương nhiên tình hình thế nào bởi vì máy biến thế quá tải rất nặng nếu như theo quy trình thì thì phải phải giảm tải mà nếu giảm tải thì có lẽ hai huyện phủ cử và tiên lữ là, là mất điện thế không có nhẹ mà ừ, tết đầu tiên khi thành lập tái lập tỉnh mà để nhân dân đón giao thừa bằng đèn dầu thì thì không không không không thể chấp nhận thế cho nên là chúng tôi xin ý kiến và quyết định là để cho máy vận hành quá tải có nghĩa là gì không theo quy trình Ông Ngô Đình Côi, người đã có nhiều công hiến đóng góp trong xây dựng nền móng cho ngành điện Hưng Yên. Ông đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng 3 và Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác. Nghỉ hưu đã trên 10 năm, nhưng với ông Côi, những thông tin về ngành ông luôn nhớ đến từng chi tiết. Chính vì vậy, mỗi khi có dịp ngồi trò chuyện với thế hệ trẻ của ngành, Ông Côi thường say xưa kể về những kỷ niệm thời còn công tác, trong đó kỷ niệm sâu sắc khiến ông không bao giờ quên như câu chuyện cho vận hành trạm biến áp phố cao quá tải, trạm 110 kV Nam duy nhất của Hưng Yên lúc đó để nhân dân đón cái Tết đầu tiên không phải thắp đèn dầu. 25 năm, với nhiều sự đổi thay, phát triển và chất lượng dịch vụ điện của Hưng Yên cũng thay đổi hàng ngày, được nhân dân ghi nhận hai chậm đến thế mà đến bây giờ mình bốn mười lăm chậm rồi không gia đình tôi là chuyển là sang sử dụng nói chung là điện nhiều hơn là ví dụ như là đun nước và sử dụng nói chung bếp từ trong cái sinh hoạt nói chung gia đình nhiều bởi vì à, điện là khỏe tương đối là ổn định và giá cả thì hợp lý cũng đảm bảo an toàn Công ty kết cấu thép Hưng Yên đi vào hoạt động đã 17 năm thì cũng từng ấy thời gian đơn vị dùng điện là năng lượng chính để phục vụ sản xuất. Trải qua các năm tháng sản xuất, đến nay thì về cơ bản công tác phục vụ và cung cấp điện cho đơn vị chúng tôi rất là đảm bảo và các cái ờ, ờ, về những các cái dịch vụ khác ví dụ như bảo hành, bảo trì và vận hành cái ờ, trạm biến ép chúng tôi đã ký hợp đồng với cả chi nhánh điện lực Mỹ Hào. Và các anh thường xuyên hàng năm định kỳ xuống bảo dưỡng bảo trì mong muốn là ngành điện của hưng yên nó luôn phát huy tốt được những cái dịch vụ chăm sóc khách hàng để cho những doanh nghiệp chúng tôi ờ, có một cái năng lượng sản xuất tốt để đáp ứng cho thị trường. Với công ty cổ phần kính an toàn Việt Nhật đóng trên địa bàn huyện Mỹ Hào, khi nhận được câu hỏi tương tự về chất lượng dịch vụ điện thì không chỉ đại diện lãnh đạo doanh nghiệp mà cả cán bộ phụ trách điện cơ của đơn vị đều có những nhận xét đánh giá rất tốt về các dịch vụ từ điện lực Mỹ Hào. Trong những năm qua, doanh nghiệp chúng tôi đã được công ty điện lực Hưng Yên mà trực tiếp là điện lực Mỹ Hào đã cung cấp nguồn điện ổn định, an toàn, liên tục, đảm bảo các thông số kỹ thuật theo chưa chưa trong hợp đồng cùng với những dịch vụ hoàn hảo, chu đáo trong ờ, công tác chăm sóc khách hàng trong quá trình phối hợp giữa điện lực ờ, Mỹ Hào nói riêng và điện lực Hưng Yên nói chung thì sự phối hợp để xử lý là rất tốt về tình trạng là như là lịch báo cắt điện và lịch báo dưỡng định kỳ các thiết bị của máy biến áp để vận hành ờ, các thiết bị điện được tốt ạ là siêu thị đứng chân tại khu vực trung tâm thành phố Hưng Yên, đi vào hoạt động chưa được 2 năm nhưng siêu thị điện máy xanh Hưng Yên đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ điện lực thành phố Hưng Yên điện tại Hưng Yên mình và thành phố của mình nói chung là rất là tốt và luôn luôn tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện đúng theo hợp đồng của ờ, công ty với cả điện lực tạo điều kiện cho chấp hành đầy đủ bên ờ, điều khoản và hợp đồng giữa hai bên như là đóng tiền điện, cung cung ứng điện và khi mất điện sẽ báo trước cho siêu thị được biết để mình có cái hoạt động tốt hơn. Cơ quan của chúng tôi thì vẫn đang thanh toán điện qua thanh toán điện tử từ rất lâu rồi, rất là nhanh gọn lẹ mà bây giờ cũng không phải đến dùng đến ờ, giấy tờ sổ sách gì nữa. Với nỗ lực của toàn ngành, điện năng phục vụ sản xuất và sinh hoạt luôn được đáp ứng đầy đủ. Ngành điện lực Hưng Yên đã không ngừng lớn mạnh và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đến năm 2022, toàn ngành điện Hưng Yên đang quản lý vận hành 16 trạm biến áp 110 kV, công suất 1.947 MW. Với 4.185 trạm biến áp phân phối, tổng công suất gần 2 840.000 kV. Vận hành trên 9.000 km đường dây tải điện các loại, trong đó đường dây trung thế là trên 2.100 km, hạ thế là 6.900 km. 25 năm xây dựng và trưởng thành, công ty điện lực Hưng Yên đã phát triển cả về chiều sâu, chiều rộng trong mọi mặt công tác mà được cấp trên giao. Tôi cũng đánh giá rất cao tinh thần của cán bộ cũng như công nhân của công ty điện lực Hưng Yên trong 25 năm qua. Trong giai đoạn tới, để đáp ứng được cái mục tiêu phát triển của ngành điện cũng như đáp ứng được cái mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên đáp ứng được cái quy hoạch phát triển điện lực tỉnh trong giai đoạn tới đặt ra cho ngành điện nói chung và công ty điện lực Hưng Yên sẽ có nhiều các cái khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, tôi luôn tin tưởng rằng với cái phát huy cái truyền thống vẻ vang của ngành điện cũng như các cái thành tựu của công ty điện lực Hưng Yên trong 25 năm qua, đặc biệt là với sự đoàn kết nỗ lực của cán bộ công nhân của công ty điện lực hưng yên thì công ty sẽ hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ được giao sẽ đáp ứng được tốt cái nhu cầu cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên trong giai đoạn tới. Đến nay thì có 7 khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đang hoạt động. Dự án thứ cấp để tiếp nhận vào các khu công nghiệp là 479 dự án, trong đó có 262 dự án FDI là dự án nước ngoài điện là một cái nguồn năng lượng không thể thiếu để vận hành các cái hệ thống máy móc và dây chuyền công nghệ để các doanh nghiệp sản xuất tạo ra những giá trị của các doanh nghiệp do vậy thì vai trò của điện lực hương yên là rất quan trọng đối với việc phát triển công nghiệp cũng như là phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh điện lực hưng yên cũng đã rất tích cực để liên tục đầu tư xây dựng hạ tầng cung cấp điện cho các cái doanh nghiệp qua đó cũng đã tạo một cái niềm tin cho các cái doanh nghiệp được thu hút vào tỉnh và cũng là một cái tiêu chí quan trọng để thu hút các nhà đầu tư tiếp theo. Điểm lại những thành tích của các tập thể và cá nhân ngành điện Hưng Yên qua 25 năm xây dựng và phát triển, đã có 32 chiến sĩ thi đua cấp bộ, 239 chiến sĩ thi đua cấp tổng công ty. Ngành đã vinh dự được nhà nước tặng thưởng huân chương lao động các hạng nhất, nhì, ba. Chính phủ tặng ba cờ thi đua và một bằng khen Ngoài ra, công ty điện lực Hưng Yên còn nhận được hàng trăm cờ thi đua bằng khen của các bộ ngành trung ương và của tỉnh Hưng Yên. Từ năm 1997 đến năm 2003, công ty có trên 12.000 khách hàng với sản lượng điện thương phẩm toàn ngành đạt trên 1,4 tỷ kWh. Sau 25 năm, toàn ngành đã phát triển được thêm 445.000 khách hàng. Qua đó, điện thương phẩm giai đoạn 2017-2021 tăng cao và đạt trên 21.000 tỷ kWh. Tốc độ tăng trưởng trung bình trong 25 năm đạt trung bình trên 17% năm. Tổng doanh thu trong 25 năm đạt trên 60.000 tỷ đồng, riêng năm 2021 đạt trên 9.000 tỷ đồng. 10 năm qua thì tốc độ tăng trưởng phụ tải của công ty điện lực Hưng Yên cũng như là điện lực Văn Lâm luôn đạt à, hai con số. Đặc biệt là trong năm 2021 Ờ, mặc dù ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, điện thương phẩm của điện lực Quan Lâm đã đạt 1 tỷ 674 triệu kWh, tăng trưởng 11%. Công tác quản lý kỹ thuật vận hành thì chúng tôi ờ, đề ra những chương trình giảm sự cố lưới điện, chương trình nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và chúng tôi đã thực hiện tốt nội dung chương trình đề ra. Đặc biệt là trong cái công tác ờ, chuyển đổi số cũng như là ứng dụng các khoa học công nghệ hiện đại và trong cái công tác quản lý vận hành để làm sao mà nâng cao được cái chất lượng cung cấp điện Ờ, tối ưu nhất đem lại cái lợi ích thiết thực cho khách hàng. Ờ, năm 2021 thì với sản lượng điện của điện lực Mỹ Hào chúng tôi thực hiện là 1,4 tỷ kWh, đứng thứ hai trong ờ, công ty điện lực Nghiên. Thì với sản lượng như vậy thì chúng tôi cũng đã được công ty điện lực Nghiên ưu tiên cho thực hiện đầu tư cải tạo các cái đường dây trung thế để cấp điện trên địa bàn. Đây cụ thể là tại khu nghiệp Minh Quang thì chúng tôi đã đầu tư được hai cái đường dây mạch kép nên đảm bảo cấp điện được cho tất cả khách hàng trong vùng Minh Quang. Thế còn khu công nghiệp Minh Đức thì à, bắt đầu được vận hành. Tuy nhiên là chúng tôi cũng đã thực hiện đầu tư được 4 cái đường dây trung thế 22 kV à, đảm bảo cấp điện cho tất cả khách hàng vào trong khu công nghiệp Minh Đức. Chúng tôi cũng đang thực hiện à, cải tạo, sửa chữa tất cả các đường dây trung áp 22 kV và 35 kV sau các cái trạm 110 Giai Phạm, trạm 110 Yên Mỹ tạo được các cái mạch vòng cấp điện trên địa bàn cho các khách hàng. Ông Ngô Đình Côi, nguyên phó giám đốc công ty Điện lực Hưng Yên khẳng định yếu tố con người làm nên tất cả, trong đó đáng chú ý là các thế hệ lãnh đạo qua các thời kỳ đã rất quan tâm đến nhân sự. Công tác tuyển chọn và đào tạo lao động luôn được chú trọng, đã góp phần đưa công ty điện lực Hưng Yên phát triển như ngày hôm nay. Được Tổng công ty điện lực Bắc đầu tư cho nên trong 3 tháng là chúng tôi xây dựng xong và đóng điện vận hành 110 km trung tâm. Có lẽ đây cũng là một thành tích lịch sử trong việc đầu tư xây dựng ngành điện. Cái việc thứ hai cũng phải làm ngay là là vấn đề con người công ờ, nghiệp Hưng Yên thành công như hôm nay là chính ở yếu tố con người. Ờ, các đồng chí trong ban giám đốc thế hệ trước đây, anh Phương rồi anh ờ, Nguyễn Đức Thiện là quan tâm đào tạo lên đến được lượng lao động mà đặc biệt là đào tạo đến đội ngũ cán bộ quản lý. Hiện nay phải nói rằng là đội ngũ cán bộ quản lý của Hưng Yên là tương đối thành thạo và, và chuyên nghiệp. Thì chính nhờ cái sự quan tâm đến con người và sự đoàn kết của nội bộ mà công ty Hưng Yên có thành quả trong ngày hôm nay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 nâng cao năng suất lao động, từ đó tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên cùng đoàn kết đẩy lùi mọi khó khăn, thích ứng với thời đại và tình hình nhiệm vụ mới. Để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa 19, công ty điện lực Hưng Yên đầu năm 2021 đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 2021-2025 để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đến năm 2021, sản lượng điện thương phẩm của công ty Điện Hưng Yên đứng thứ 12 trong toàn quốc và chỉ số về điện thành phần ờ, công nghiệp xây dựng đã chiếm tỷ trọng 75,8%. Và trong thời gian tới, công ty Điện lực Hưng Yên sẽ bám sát cái đề án phát triển điện lực tỉnh Hưng Yên đã được Tổng ty Điện lực miền Bắc phê duyệt trong thời gian qua và trọng tâm là phát triển nguồn điện và lưới điện là các trạm 220 kV và trạm 110 kV trên địa bàn tỉnh để tập trung cấp điện an toàn và ổn định cho các khu công nghiệp hiện hữu của tỉnh và những khu công nghiệp xây dựng mới trong khu công nghiệp đô thị Lý Thường Kiệt 3.000 ha. Ngoài ra, công ty Điện Hưng Yên sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan để đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ công nhân viên Điện Hưng Yên để đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong thời gian tới, thực hiện thắng lợi chỉ đạo của Tổng ty Điện lực miền Bắc về ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số và phấn đấu đến năm 2022 sẽ hoàn thành cơ bản về công tác chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh, tài chính kế toán, quản lý kỹ thuật vận hành, an toàn lao động và đầu tư xây dựng để nâng cao hiệu quả trong điều hành sản xuất kinh doanh. Và trong thời gian tới cũng tiếp tục là tranh thủ sự ủng hộ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng ty Điện lực miền Bắc để thu hút các vốn đầu tư về phát triển lưới điện để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao của các khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh và cũng tiếp tục là tranh thủ sự ủng hộ của các cấp chính quyền địa phương của tỉnh nhà trong công tác là giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án điện đặc biệt là các dự án là trọng điểm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng ty Điện lực miền Bắc triển khai trên địa bàn và các dự án là chống quá tải lưới điện mà Tổng ty Điện lực miền Bắc là đầu tư cho tỉnh Hưng Yên trong các năm 25 năm với sự đoàn kết, sáng tạo, sự nỗ lực ý chí, quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ kế hoạch đề ra. Công ty Điện lực Hưng Yên đã được Đảng, Nhà nước, được các cấp các ngành ghi nhận. Trong năm 2021, ngành điện Hưng Yên tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra và được Chính phủ, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tặng cờ thi đua. Đặc biệt, đây cũng là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đảng Bộ tỉnh, Công ty Điện lực Hưng Yên đã phấn đấu cấp điện sớm cho khu công nghiệp Minh Đức, khu công nghiệp Minh Quang và một số khu đô thị trên địa bàn thị xã Mỹ Hào và huyện Văn Giang. Qua đó, góp phần đưa Hưng Yên sớm trở thành tỉnh công nghiệp. Với vị trí nằm ở trung tâm đồng bằng sông Hồng cùng với chính sách thu hút đầu tư của tỉnh, Hưng Yên đang là điểm đến đối với các nhà đầu tư lớn. Đây cũng là thời cơ và là thách thức rất lớn đối với ngành điện Hưng Yên. Năm 2017, Hưng Yên là tỉnh tự cân đối ngân sách có một phần điều tiết về trung ương. Năm 2022, Hưng Yên là một trong ba tỉnh thành trong cả nước hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Năm 2021, tỉnh Hưng Yên tiếp tục được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư thêm 4 khu công nghiệp. Trong đó có 5 dự án được Thủ tướng Chính phủ cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, 4 dự án được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và các dự án đầu tư khác với tổng số vốn đăng ký khoảng 6 tỷ đô la Mỹ. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên ký bản ghi nhớ hợp tác hai nhà đầu tư nước ngoài. Đây là năm có vốn thu hút đầu tư cao nhất của tỉnh từ khi tái lập nâng tổng lên 15 khu công nghiệp và 19 cụm công nghiệp rời, qua đó góp phần đưa tỷ trọng công nghiệp của tỉnh lên trên 65% trong cơ cấu kinh tế. Với lĩnh vực của tỉnh, ngành điện Hưng Yên giữ vai trò quan trọng, vì vậy luôn luôn được các cấp lãnh đạo tỉnh đặc biệt quan tâm và chỉ đạo sâu sát trong hoạt động của mình. Có được kết quả đó có sự đóng góp rất quan trọng của công ty điện lực Hưng Yên. Với truyền thống đoàn kết, nỗ lực luôn vượt qua mọi khó khăn, hy vọng rằng với sự chung tay quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, tinh thần đoàn kết sáng tạo và trách nhiệm của tập thể người lao động toàn công ty, công ty điện lực Hưng Yên sẽ vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, giữ vững ngọn cờ đầu của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, góp phần xây dựng quê hương Hưng Yên ngày càng giàu đẹp, văn minh.